mô tát nam mô địa tạng vương bồ tát đại bi đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam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 hoài vĩ đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tăng vương bồ tát đại vĩ đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam mô